bí ẩn vùng đất khiến động vật chết ngay lập tức mà không có vết thương. Bất cứ loài vật nào rơi vào bên trong đều chết tức thì. Ném những con chim sẻ vào hang, chúng ngay lập tức tắt thở và rơi xuống. Hồ nước bất ngờ phát nổ, giải phóng hàng triệu tấn khí độc lan ra với tốc độ 100 km một giờ. Lập tức giết chết 1.700 người dân xung quanh và toàn bộ sinh vật sống khác điều bí ẩn gì đã xảy ra ở những hồ nước nguy hiểm này. Hồ khí độc giết chết 1.700 người và toàn bộ gia súc. Ngày 21 tháng 8 năm 1986, một trong những thảm họa thiên kỷ lạ nhất và bí ẩn nhất lịch sử trái đất đã xảy ra ở hồ Niles. Hồ nước nằm ở phía tây bắc của Cameroon, đất nước thuộc mảnh đất châu Phi hoang dã Nơi đây đã từng xảy ra một thảm kịch rùng rợn, khiến hơn 1.700 người dân sống xung quanh chết ngay lập tức chỉ sau một đêm. Không phải là một trận hồng thủy, cũng không hề có con quái vật nào sống dưới hồ. Nước hồ cũng không chứa các chất độc hại khiến con người và các loài thủy sinh không thể bơi bên trong nó. Vậy điều gì đã gây ra thảm kịch kinh khủng đến như vậy? Thì ra hồ Niles được hình thành trên đỉnh của một ngọn núi lửa. Thoạt nhìn hồ Niles cũng bình lặng và yên bình như bao hồ nước khác. Nhưng sâu xuống mực nước 500 mét là hàng triệu tấn carbon dioxide hòa tan, nhiều hơn rất nhiều lần lượng nước. Ở điều kiện bình thường, lượng lớn CO2 sẽ không thể thoát ra ngoài khỏi phạm vi hồ. Tuy nhiên, khi có các rung chấn như động đất, hồ Niles sẽ nổ tung giống như việc bạn cầm một lon Pepsi và lắc mạnh rồi khui nắp, bọt khí sẽ phục ra đúng như cách mà hồ này phát nổ. Theo đa phần các ghi chép lịch sử, vào năm 1986, hồ Niles bỗng nhiên phát nổ, tạo ra một đài phun nước cao hơn 90 mét vươn thẳng lên bầu trời. Vụ nổ đã tán ra một khối lượng rất lớn khí carbon dioxide, ước tính lên đến 16 triệu tấn. Đám mây Khí độc hại này đã nhanh chóng lan ra những khu vực làng quê xung quanh với tốc độ bao phủ 100 km một giờ và cướp đi sinh mạng của khoảng 1.746 người dân vô tội cùng hơn 3.500 vật nuôi trong làng chỉ trong vài phút. Người ta miêu tả mức độ tàn phá của thảm họa này còn nhanh chóng và mạnh mẽ hơn cả những bệnh dịch nguy hiểm trong vòng bán kính 25 km xung quanh hồ nước, đa phần người dân sống tại những ngôi làng cha. Niles và làng Subum đã thiệt mạng gần như ngay lập tức khi hít phải khí độc. Một số người còn được phát hiện chết trong tình trạng máu chảy ở xung quanh mũi và miệng. Chỉ một số ít người may mắn sống sót trong thảm họa này. Họ kể lại rằng khi tỉnh dậy họ không nhìn thấy bất cứ cảnh chém giết nào, nhưng xác người thì nằm la liệt yên tĩnh và u ám đến mức đáng sợ, ngay cả những con ruồi cũng không thể sống. Tôi không thể nói được, cơ thể tôi như trở nên vô thức. Tôi ngửi thấy một mùi gì đó vô cùng khủng khiếp. Tôi quay lại nhìn con gái tôi nằm trên giường. Tôi cứ nghĩ con bé chỉ đang ngủ, nhưng khi tiến sát lại gần giường của con bé, tôi đã bàng hoàng rồi ngã xuống. Con bé đã ra đi mãi mãi. Joseph Nequin một người đàn ông may mắn sống sót trong thảm họa đã cho biết trong lần nói chuyện với nhà nghiên cứu Arnold It Taylor tại trường đại học Bournemouth University. Hang động tử thần ở Thổ Nhĩ Kỳ Ở đất nước Hồi giáo kỳ bí Thổ Nhĩ Kỳ, người dân nơi đây không ai không khỏi rùng mình khi nhắc đến địa danh Pluto, tòa lạc ở thành phố cổ Herapolis Trước kia, đây là một thành phố Hy Lạp cổ đại, sau đó bị đánh chiếm bởi người Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này có một cánh cổng bí ẩn nằm trong một ngôi đền có niên đại lên đến 2.200 năm, nhưng chỉ mới được người ta phát hiện cách đây 7 năm. Theo người dân địa phương cho biết, bất cứ loài vật nào vào bên trong đều chết tức thì. Ném những con chim sẻ vào hang, chúng ngay lập tức tắt thở và rơi xuống. Tàn tích của thành phố nằm ở thung lũng sông Menderes tiếp giáp với Pamukkale, nằm ngay cạnh ruộng bậc thang, đá vôi Pamukkale nổi tiếng gần Denizli, thuộc phần lãnh thổ thuộc châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực này tạo thành một quần thể cảnh quan văn hóa rộng lớn đã được tổ chức UNESCO công nhận đưa vào danh sách di sản thế giới vào năm 1988. Hang động này được đặt tên Plutonium theo tên gọi của thần Pluto, thần cai quản địa ngục với lý do hơi thở chết chóc. Tại đây sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh vật ở trong phạm vi hang động, ngoại trừ các thầy tu bị hoạn. Những thầy tu này thường tụ họp với nhau tại hang động này để làm một nghi lễ chết chóc gọi là lễ tại cổng địa ngục. Một thầy tu đã bị hoạn sẽ dẫn một con bò được tuyển chọn kỹ lưỡng đến cánh cổng đặt sát mặt đất nơi có các làng xương trắng huyền bí bao phủ. Ông đứng trên bục cao làm lễ. Khi lễ tế thần chết vừa kết thúc thì con bò cũng gục chết một cách bí ẩn mà không để lại bất kỳ vết thương nào. Người ta đồn rằng làn khói trắng ở hang động này chính là hơi thở của thần Pluto hay thần Hades, chúa tể địa ngục. Thần đã nhận lấy phần lễ và dẫn đường cho con bò xuống thế giới bên dưới, do đó con người được an toàn. Sử gia cổ đại Strabo đã từng đến thăm nơi này và nói rằng bất cứ loài vật nào vào bên trong đều chết tức thì. Tôi ném những con chim sẻ vào hang, chúng ngay lập tức tắt thở và rơi xuống. Vì lẽ đó mà người cổ đại cho rằng đây chính là cánh cổng xuống địa ngục. Các nhà khoa học ngày nay đã đưa ra lời lý giải cho hiện tượng bí ẩn trên và kết luận nó không phải là hiện tượng siêu nhiên. Sự nguy hiểm của cổng Pluto được chứng minh không chỉ là một huyền thoại. Vào năm 1965, các nhà khoa học đã xuống hang thần chết và đo nồng độ CO2 và phát hiện vào ban đêm khi nhiệt độ giảm, CO2 nặng hơn không khí và tụ ở đấy tạo thành một hố chết người. Khi bình minh, nồng độ CO2 trên mặt đất đạt 35%, dày khoảng 40cm, đủ để giết chết động vật và thậm chí cả người trong vòng vài phút. Tuy nhiên các khoa học gia lại không thể nào giải thích được lý do tại sao các thầy tu tham gia tế lễ là hiển nhiên không hề hứng gì, thậm chí khỏe mạnh dù đã tham gia rất nhiều buổi tế lễ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chu du đến vùng đất Đông Phi, nơi đây rất nổi tiếng với hồ tử thần Natron, hồ hóa đá Natron. Natron được biết đến là hồ nước mặn thuộc địa phận phía bắc của Tanzania, gần với biên giới Kenya. Hồ Natron là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu đỏ tươi. Tuy nhiên nơi đây còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Hồ Tử Thần. Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sảy chân ngã xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn. Nick Brand là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của khu vực Đông Phi, từng được biết đến với những tác phẩm phong cảnh tự nhiên. Trong chuyến du lịch tới Tanzania, anh đã có dịp được ghé thăm hồ Natron. Theo khẳng định của nhiếp ảnh gia Friend, nước hồ ở Natron hoàn toàn không bình thường chút nào. Trên thực tế, hồ Natron là một hồ nước tù. Nước chỉ có thể bốc hơi mà không có sự trao đổi với bên ngoài. Nước hồ có một chất hóa học có tên là natron hỗn hợp với thành phần chính là natri bicarbonate và natri carbonate AHCO3 N2CO3 Chất này đi vào hồ thông qua các vật chất xói mòn từ các ngọn đồi xung quanh. Do không thể thoát đi mà cứ bốc hơi nên nước trong hồ có nồng độ kiềm rất cao. Với lượng pH vào khoảng 9 đến 10,5 và nhiệt độ nước có thể lên tới 140 độ F, tương đương 60 độ C. Người ta tin rằng hồ natron không phải là một ngôi nhà lý tưởng cho các động vật ghé chân hơn thế, chúng có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu chẳng may xa chân xuống mặt nước. Thủ phạm gây ra hiện tượng kỳ lạ trên tại hồ Natron là ngọn núi lửa một triệu năm tuổi. Có tên gọi là On Daniel Lengai, nằm ở phía nam hồ Natron. Dung nham từ ngọn núi chảy xuống mang theo lượng muối khoáng đặc biệt xác các con vật rơi xuống hồ được bảo quản rất tốt vốn được bọc trong những lớp xi măng bằng muối. Theo tìm hiểu, sự kết hợp hóa học của các hóa chất trong nước hồ chính là nguyên nhân đã làm hóa đá các sinh vật như chim dơi. Nhiếp ảnh gia Brand đã lượm nhặt được các tượng sống này ở quanh hồ. Sau khi thu nhặt, anh đã đặt chúng lên cành cây để dàn dựng bối cảnh cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bằng con mắt nghệ thuật, nhiếp ảnh gia tài năng đã làm sống lại những xác sinh vật vô hồn Tuy nhiên, sự thật là bất chấp môi trường khắc nghiệt này, Hồ Natron không hề thiếu sự sống. Nó có một hệ sinh thái ổn định, bao gồm một quần thể chim hồng hàm, một loài cá và có cả tảo. Những sinh vật này có khả năng thích nghi một cách tuyệt vời với điều kiện độc hại nơi đây. Quả là vạn sự vạn vật đều có, tương sinh tương khắc mà. Bạn còn biết tên hồ nước bí ẩn nào trên thế giới hay không? hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại comment bên dưới nhé. Thời gian sắp tới, bên cạnh những video giải thích chuyên sâu về các bí ẩn trong thế giới tâm linh, Duyên Vạn Cổ sẽ có thêm các video về các vùng đất huyền bí và các xảy ra trên khắp thế giới mà đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được. Kính mong nhận được các ý kiến góp ý của các bạn khán thính giả để kênh có thể phát triển và phục vụ quý khán thính giả ngày càng tốt hơn.